được giàn dựng. Người dân Việt Nam thường đánh giá người khác qua sự thể hiện hình thức ở bên ngoài, chứ không nhìn vào năng lực của người đó. Cộng thêm sự tuyên truyền của báo chí nhà nước nên các quan chức thực được đánh bóng có vẻ bề ngoài khá kỹ lưỡng. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 khi đó, ông Vũ Đức Đam khoác lên mình bộ trang phục thanh niên sung phong cùng 500 sinh viên tham gia nhặt rác trồng cây quanh hồ Linh Đàm ở Hà Nội. Lúc đó thì báo chí ca ngợi ông Đam lên tận mây xanh và họ ca tụng bộ trang phục ông mặc là giản dị. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam làm hình ảnh trước truyền thông công chúng. Trong khi đó, một số người được báo chí nhà nước gọi là thành phần phản động thì gọi những trò mà ông Vũ Đức Đam diễn là trò mèo. Bởi theo quan điểm của họ, điều mà người dân cần ông Vũ Đức Đam là thực hiện chính sách vĩ mô, chứ không phải làm những việc của công nhân vệ sinh như thế. Phó Thủ tướng có vai trò của Phó Thủ tướng và Phó Thủ tướng cần làm tốt việc của mình. Chỉ có chính sách tốt mới tạo ra tác động tích cực đến xã hội, còn những hình ảnh màu mè không làm thay đổi cuộc sống của người dân. Thực ra, ông Vũ Đức Đam là người rất giỏi xây dựng hình ảnh. Trong xã hội, đâu đầu cũng thấy quan chức thì hách dịch, cậy quyền, cậy thế, thì hình ảnh bình dân của ông Vũ Đức Đam dễ đi vào lòng người. Trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó, ông Vũ Đức Đam là người giỏi tạo nên hình ảnh cá nhân trước truyền thông. Vào tháng 3 năm 2020, giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát nhẹ rồi tan. Nhiều đợt như vậy, trong khi đó cả thế giới đang phải gồng mình chống đại dịch. Nước Mỹ, cường quốc hùng mạnh với nền y học số 1 của thế giới cũng phải vật lộn với cơ đại dịch tồi tệ nhất của lịch sử. Các nước phương Tây cũng trong tình trạng tương tự nhưng không hiểu sao Covid chỉ thoáng nhẹ ghé qua Việt Nam rồi rút đi mà không để lại hậu quả nào. Chớp lướt thời cơ, Đảng Cộng sản liên tung hô hình ảnh sự tài tình của Đảng. Trong vai trò là ông Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Phó Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam đã xây dựng hình ảnh như là một nhà lãnh đạo tài ba, làm cho Covid phải khiếp sợ. Đây là hình ảnh ngày đó thì ông Vũ Đức Đam được ca tụng là Bồ Tát sống vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, trên trang Facebook Hà Nội đã tưng búc tranh vẽ ông Vũ Đức Đam của tác giả Nguyễn Tấn Phát trong group Yêu Hà Nội, cùng với lời chia sẻ rằng họa sĩ chân yếu tay mềm chỉ biết ở nhà dùng bút để thể hiện tâm sự, cầu chúc cho các cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh cho nhân dân bình an. Dù vất vả, trang bị kín mít vẫn không giấu được vẻ đẹp của tâm hồn. Những việc làm của con người ấy, xã hội sẽ luôn thấu hiểu và sát cánh và vẽ trân trọng. Trang này đã nhận được đến 10.000 link và bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhưng ôi thôi, qua năm 2021 thì thảm họa lại ập đến. Đại dịch Covid thật sự tràn vào khiến cho người dân Việt Nam thêm khốn khổ. Đảng Cộng sản và chính phủ bất lực trong công tác phòng chống. Lúc này bản chất thật của Vũ Đức Đam mới bộc lộ. Ngay trong đại dịch, trong cơn bĩ cực của người dân những lãnh đạo cao cả, tài tình đã cấu kết với nhau và cấu kết doanh nghiệp để móc tiền của dân. Cụ thể, Bộ Y tế và những nhà lãnh đạo phòng chống dịch, trong đó có ông Vũ Đức Đam, đã để cho Việt Á cung cấp vật tư chống dịch với giá trên trời. Họ ép buộc người dân phải đi xét nghiệm, phải cách ly với chi phí rất đắt đỏ. Lợi dụng lúc khốn khó để móc hầu bao của dân, đây mới là bản chất thật của Phó Thủ tướng mà nhiều người trước đó đã tung hô như bổ tát sống vậy. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị đã quyết định số phận cho ông Vũ Đức Đam. Hiện nay, vụ Việt Á đã dính tới cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trung Ngọc Anh. Cả hai bộ này đều thuộc quyền quản lý của ông Vũ Đức Đam. Trong nhiều lời bình luận trước đây, tờ Thời báo chấm D đã phân tích là Vũ Đức Đam không thể vô can trong vụ án Việt Á. Và thực tế là vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp bàn về số phận của ông Vũ Đức Đam. Tới ngày 30 tháng 12 thì Trung ương Đảng họp bất thường sẽ gật kết luận của Bộ Chính trị vào ngày 5 tháng 1 năm 2023 và Quốc hội cũng họp bất thường để bãi chức vụ ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Như vậy là từ bố tát sống cách đây 2 năm, ông Vũ Đức Đàm giờ đã biến thành tội đồ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có cho khởi tố vụ án này hay không,